Xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Xin kính mời quý vị khán giả cùng nghe câu chuyện Chị dâu lại là vợ yêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhược Vũ mơ mơ màng màng nhìn bàn tay Lâm Khải Trạch đang điều khiển cổ tay mình ký vào một tờ giấy. Vì uống quá nhiều rượu nên cô không còn đủ tỉnh táo để đọc được những gì được in trên tờ giấy đó. Tiếp theo, hắn còn kéo tay cô, ấn dấu vân tay vào, lấy chút sức lực còn sót lại Nhược Vũ căng mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương đang ngắm nghía tờ giấy trong tay cười mãn nguyện. Khải Trạch, sao vậy? Nâm Khải Trạch vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô rồi phá lên cười đê tiện. Em yêu à, Trương Thị cứ yên tâm giao lại cho anh. Ba mẹ vợ đang chờ em đoàn tụ lơi chín suối đó, đi nhanh lên. Ký ức của Nhược Vũ chỉ còn sót lại có bấy nhiêu. Lúc cô mở mắt tỉnh lại thì bản thân đang ngồi trong ô tô của mình mà chiếc xe đang chạy băng băng trên đường. Nhược Vũ Hoàng sợ cực độ, cô nhanh chân đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn không hề dừng lại. Biết đã trúng kế nhưng điều cô không ngờ kẻ hại cô lại chính là vị hôn phu của mình. Nhược Vũ liên tục gào thét nhưng hoàn toàn vô dụng. Chiếc xe nao vun vút trong màn đêm rồi bay thẳng xuống vách núi. Chỉ còn âm thanh tuyệt vọng của cô hòa với tiếng sóng vỗ. Lâm Khải Trạch, đồ đê tiện! Chiếc xe đâm thẳng xuống gành đá rồi nổ tung, sau đó trượt dài xuống hòa với sóng biển. Nhược Vũ cảm nhận nơi mặt mình có hơi ươn ướt, cô còn miên man trong giấc mộng. Nước, xung quanh rất nhiều nước. Nhược Vũ dùng hết sức cố ngoi lên nhưng đều thất bại. Cô cố hết sức lần nữa, đưa mặt lên mặt nước để thở thì bị thứ gì đó đập vào mặt. Nhược Vũ giận mình tỉnh dậy, cô ôm ngực thở hổn hển. Đây là đâu? Nhược Vũ chừng mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây là phòng ngủ của một quý cô. Không phải, cô đã chết rồi mà, chết một cách vô cùng thảm hại. Chẳng lẽ âm phủ lại hiện đại thế này, toàn là thiết bị đắt tiền ở dương thế. Nhược Vũ dùng mình, có thứ gì đó lởm chởm lông đang cọ vào tay cô. Cô căng thẳng quay qua nhìn thì thấy một con mèo trắng đang ra sức nằm nũng. Nó còn không có liêm sỉ liếm vào tay cô thì ra lúc nãy chính là nó đã liếm vào mặt mình. Nhược Vũ đứng lên đi vòng quanh căn phòng quan sát. Lúc đi qua chiếc gương, cô đứng lại nhìn ngắm dung nhan lúc chết của mình xem có khó coi đến cỡ nào. Gì vậy? Ai đây? Nhược Vũ trợn mắt, nhìn khuôn mặt lạ lẫm của mình ở trong gương, cô có hơi hoảng sợ. Chẳng lẽ cô hóa kiếp rồi? Nhược Vũ tím tái cả mặt, bàn chân vô thức bước thụt lùi, đôi chân trần dẫm lên những vật nhỏ dưới sàn, Cô tò mò nhặt lên xem, đây chẳng phải là thuốc sao, rất nhiều thuốc. Cô tìm thấy một lọ thuốc nằm lăn nóc dưới góc giường. Là thuốc ngủ, ở dưới này người ta cũng khó ngủ sao? Gì đây, một tờ giấy. Nhược vũ tò mò, cầm lên đọc. Con chỉ muốn sống một đời như con mong ước, con không muốn sống bên cạnh người con không yêu. Buổi xem mắt ngày mai con sẽ không bao giờ tới. Kiếp này con không làm tròn bổn phận, ba mẹ hãy tha thứ cho con. Ký tên Nhược Vũ. Nhược Vũ đau đầu dữ dội, cô đâu có viết cái này. Mà khoan đã, là thư tuyệt mệnh sao? Nhược Vũ tìm được một cái điện thoại ở đầu giường, cô mở khóa bằng vân tay, giao diện mở ra, ở trên đó hiển thị ngày tháng năm. Nhược Vũ lần nữa thở không nổi, làm sao có thể, đây là một ngày sau khi cô bị tên cầm thú kia gài bẫy rơi xuống núi mà, Cô bàng hoàng mở cửa sổ, thành phố hiện ra trước mặt, những tòa nhà cao tầng, những dãy phố cô vẫn thường lái xe đi dạo. Nhược Vũ ngồi phịch xuống giường, chẳng lẽ, chẳng lẽ là mình còn sống sao? Cốc cốc cốc, Nhược Vũ bị giật mình bởi tiếng gõ cửa. Cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thu gom thuốc vương vãi trên sàn, không quên bỏ bức thư vào ngăn bàn, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa. Tiểu Vũ, Sao con còn chưa thay quần áo? Sắp trễ giờ hẹn rồi. Chẳng lẽ tối qua ba mẹ nói nhiều như vậy con vẫn chưa hiểu sao? Mau vào bên trong sửa soạn đi, để ba con biết. Ông ấy lại nổi giận. Châu phu nhân dẫn thêm một thợ trang điểm đi vào giúp cô make up. Nhược vũ chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nếu thật sự ông trời cho cô trọng sinh một lần nữa, cô chắc chắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời với kẻ đã hãm hại mình. Nhược Vũ nhìn bản thân trong gương, như một đóa hoa sống động, xinh đẹp khí chất, nhìn chỗ nào cũng ưng ý. Châu phu nhân dặn dò đủ thứ rồi nhét cô vào ô tô. Nhược vũ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, bà ấy là mẹ của thân xác này, không biết lơi sắp đến là chỗ nào, nhưng cô láng máng nghe hiểu được, bà ấy muốn cô đi xem mắt. Nếu như theo bức thư lúc nãy, cô gái này là uống thuốc tự tử vì từ chối sự sắp xếp của bậc sinh thành. Mà thú vị thay, cô ấy cũng tên là Nhược Vũ. Chiếc xe đưa Nhược Vũ dừng trước một nhà hàng năm sao. Vệ sĩ của gia đình sợ cô bỏ trốn lên tò mò đi theo. Chỗ ngồi đã được đặt trước, nhân viên dẫn cô tới bàn đặt cạnh cửa sổ. Nhược Vũ gọi một ly nước cam rồi sốt ruột ngồi đợi. Đã ba mươi phút trôi qua, vẫn không có ai đến. Trong đầu cô xẹt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ đối tượng xem mắt của cô không đến? Đến trễ như vậy, rõ ràng là đang xem thường cô rồi. Dưới bụng chuyển tới tiếng kêu khó nghe, Nhược Vũ thấy đói. Nếu như tên đó không đến thì cô cũng phải ăn no mới về. Nhược Vũ gọi nhân viên đem Demelu tới. Cô là một đại tiểu thư, nói về việc ăn uống thì không ai qua được cô. Cho tôi một phần cua đúc lò phô mai, vẹm nướng bơ tỏi kiểu Pháp, cừu sốt rượu vang, súp kem gà với lấm đông cô, thăn bò gốc an gút và một dưa hấu ép cảm ơn. Đến giờ phút này, Nhược Vũ đã chắc chắn mình thật sự đã trọng sinh trong một cơ thể khác. Xem mắt gì đó không được càng tốt, cô phải ăn no để lột mặt nạ tên khốn nạn kia xuống. Xem ra tiểu thư của châu gia đến phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng có. Một giọng nam trầm vang lên, Nhược Vũ ngước lên nhìn hắn. Mắt cô mở to đến mức sắp rơi ra ngoài. Lâm Nhất Phàm, nếu cô không bị tên Lâm Khải Trạch đó hại chết thì vài ngày nữa người đàn ông đang đứng trước mặt sẽ là em chồng của cô. Vậy ra đây là đối tượng xem mắt của cô hôm nay. Nhược vũ không giấu được cảm xúc, bật cười thành tiếng. Đúng là trời cao có mắt. Lâm Khải Trạch ơi, Lâm Khải Trạch, để xem tôi sẽ làm gì để phá hủy cuộc đời anh. Lâm Nhất Phàm nhíu mày khó chịu nhìn người con gái đang bày bộ mặt thỏa mãn cười như điên như dại. Người ta đồn quả không say, nhị tiểu thư của châu gia tính tình khó đoán, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn muốn ra về ngay lập tức, nhưng vẫn còn chuyện cần nói rõ, lên miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện. Nhược vũ hít một hơi kiềm lại sự phấn khích trong lòng, lên tiếng. Lâm tiên sinh đây là người xem mắt cùng tôi hôm nay đúng chứ? Lâm Nhất Phàm liếc mắt một cái không thèm trả lời. Nhược vũ cũng không chấp vì trước đây mỗi lần cô đến Lâm ra chơi, hắn đều tỏ ra vẻ lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ nói chuyện với cô quá lửa câu. Thức ăn được bưng ra đặt mặt bàn, Lâm Nhất Phàm khó chịu ra mặt lên tiếng châm biếm. Cô là heo à? Một mình cô ăn hết những thứ này sao? Nhược Vũ cầm nĩa muỗng lên bình thản trả lời. Tôi tưởng anh không đến, lên ăn no rồi về, anh tới rồi thì ăn chung cho vui. Lâm Nhất Phàm hừ lạnh, chưa bao giờ thấy một tiểu thư con nhà giàu nào lỗ mãng như cô ta vậy. Nhược Vũ ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nhất Phàm vẫn không nhúc nhích. Cô uống một ngụm nước ép rồi hất cằm hỏi. Sao vậy? Lâm Nhất Phàm không đủ kiên nhẫn nữa. Hắn nhìn Nhược Vũ nghiêm túc nói. Châu tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Hôn sự hai bên gia đình đã sắp đặt không đúng như ý nguyện của tôi và cô. Nên tôi mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nhược Vũ lò lụ cười gian xảo nhìn hắn. Xin lỗi, tôi biết sẽ làm tổn thương đến cậu. Nhưng anh trai của cậu đã lấy của tôi một mạng, mối thù này nếu không trả sẽ có lỗi với ba mẹ tôi và thân xác của tôi ở chốn hoàng tuyền. Vốn dĩ nếu hôm nay anh không đến thì ăn xong bữa này tôi sẽ tự động rút lui, nhưng anh đã không bỏ mặc tôi mà tới xem như là một duyên phận của hai chúng ta. Lâm tiên sinh hẹn gặp lại. Không đợi Lâm Nhất Phàm trả lời, Nhược Vũ nhanh chóng chuồn trước, chỉ có cách này cô mới có thể tiếp cận được Lâm Khải Trạch. Chồng sắp cưới à, em sẽ đến với anh ngay đây. Lâm Nhất Phàm giận đến nỗi lồi cả gân xanh, hắn đấm tay xuống bàn cực mạnh, miệng chửi thề một tiếng rồi bước đi. Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán ạ. À? Nhân viên của cửa hàng lao ra như một cơn gió, sợ hắn sẽ chuồn mất. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Nhất Phàm đen lại một cục, không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Châu Nhược Vũ, nếu còn gặp lại, tôi sẽ giết chết cô. Nhược Vũ ngồi trong xe, mở điện thoại lên xem tin tức. Trang Nhất hôm nay đưa tin, con gái duy nhất của tập đoàn Trương Thị đã bị tai nạn giao thông qua đời. Chiếc xe mất thắng rồi lao thẳng xuống biển, xác không còn nguyên vẹn. Vị hôn phu của cô là Tổng Giám đốc Tài chính Lâm Thị vì quá đau lòng đến mức phải nằm viện để điều trị khủng hoảng tâm lý. Nhược Vũ cười lạnh, trách bản thân cô quá ngu nên đã trao lầm con tim cho một kẻ giỏi đóng kịch. Lâm Khải Trạch ơi, Lâm Khải Trạch, anh phải sống tốt để còn gặp lại tôi. Bàn tay Nhược Vũ siết lại thành nắm đấm. Hận không thể xông tới, bóp chết hắn ngay lập tức. Nhược Vũ về lại Châu Gia, phòng khách đã đông đúc hơn buổi sáng. Châu Lão Gia Châu Phu Nhân và cả con trai Châu Vĩ đang nghiêm túc nhìn cô bước vào. Nhược Vũ bị dùng mình. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Châu Phu Nhân bước ra kéo tay Nhược Vũ ngồi xuống cạnh mình, hồi hộp hỏi. Sao rồi? Lâm Nhất Phàm nói thế nào? Con không làm gì khiến người ta không vừa ý đó chứ? Nhược Vũ nhíu đôi mi dài xinh đẹp khó hiểu, nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta là mẹ kiểu gì vậy? Con gái đi xem mắt mà chỉ sợ người ta không vừa ý. Còn con mình thì sao đây? Châu Vĩ không kiên nhẫn lên tiếng. Con nói với mẹ rồi, nó chẳng làm chuyện gì ra hồn cả, Xuân ngày ngơ ngẩn ngẩn ngơ, Châu ra vì nó mà bị người ta coi thường rồi. Nhược Vũ trợn mắt nhìn người con trai đang mắng mình. Hắn ta chắc chưa đến 30 tuổi, nhưng có lẽ tính tình chẳng hề dễ chịu, chưa già mà đã khó ưa rồi chỉ có châu lão gia là không có biểu hiện gì khác biệt, nhưng lời nói ra lại vô cùng có trọng lượng. Gặp rồi vẫn không muốn kết hôn phải không? Lời của châu lão gia dẫu nghe qua hoàn toàn bình thường, nhưng lực sát thương rất cao. Nếu như câu trả lời của Nhược Vũ là đúng, thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không được yên ổn. Châu phu nhân thấp thỏm nhìn Nhược Vũ chờ đợi, Châu Vĩ thì tỏ ra chán ghét. Nhược Vũ không chịu nổi sự bí bách này, ngày ba mẹ của cô còn sống, cô là báu vật, lựa chọn của cô là duy nhất. Nhưng mà Trương Nhược Vũ đã chết rồi, ba mẹ của cô cũng đã qua đời. Bây giờ cô là Châu Nhược Vũ, mà cô gái này cũng thật đáng thương. Vì sự cố chấp của những người ngồi đây mà phải chọn cách tự giết chết mình. Lại đớn đau thay, không một ai biết đến sự ra đi của cô ấy ngoài cô. Nhược Vũ thở dài, lười biếng lên tiếng. Ai nói con không muốn kết hôn, con muốn lễ cưới diễn ra càng sớm càng tốt. Châu phu nhân và châu lão gia hết sức bất ngờ. Mới tối hôm qua, cô còn khóc lóc một mực từ chối, mà sáng nay lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Châu Vĩ không tin, lên hỏi lại lần nữa. Em nói thật sao? Nhược vũ không thích tên này, không có ấn tượng tốt. Cô đứng lên chuẩn bị lên nầu, Trước khi đi, cô còn nhắn lại một câu. Mọi người nói với Lâm gia là con rất thích Lâm Nhất Phàm, lễ cưới diễn ra lúc nào cũng được. Con mệt rồi, đừng làm phiền con. Nhược Vũ đi một mạch lên phòng, chào đón cô là một chú mèo lông trắng lúc sáng đã gọi cô thức dậy. Nhược Vũ ôm chú mèo lên giường, cô lấy máy tính của Châu Nhược Vũ mở lên kiểm tra một hồi. Ở trong này lưu rất nhiều thông tin và hình ảnh. Vậy ra hai người đàn ông lúc nãy là cha và anh trai của cô. Nhược vũ vuốt ve chú mèo trong tay, khuôn mặt trở lên trầm buồn. Cô nhìn bức ảnh của Châu Nhược Vũ đặt ở trên bàn. Một cô gái xinh đẹp đang cầm bằng tốt nghiệp đại học. Đóa hoa trên tay cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của cô. Nhược vũ vuốt ve không hình rồi nghĩ. Cuộc đời thật bất công với cô và tôi. Tôi biết cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng tôi phải nhờ đến nó để trả thù. Tôi hứa sẽ trả lại thân xác cô nguyên vẹn nhất. Xin lỗi, sau khi Nhược Vũ đi lên lầu, Châu Phu Nhân liền hớn hở gọi điện cho Lâm Phu Nhân nói rằng con gái mình đã đồng ý chuyện hôn sự. Lâm Phu Nhân đầu dây bên kia mỉm cười vừa ý. Con trai út của bà cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc, hết giờ làm lại chạy tới hộp đêm qua lại với hạng gái không đứng đắn, khiến bà rất đau đầu. Biết Châu gia có nhị tiểu thư nết na xinh đẹp, bà liền gợi ý muốn mối hôn sự này với Châu Phu Nhân sợ con gái nhà người ta chê con trai mình cọc cằn, thô lỗ, nhưng không ngờ con bé lại đồng ý. Vốn dĩ hai nhà sẽ sắp xếp gặp mặt nhau để bàn đến chuyện cưới xin, nhưng con dâu cả của bà lại xấu số qua đời, bà đau lòng khôn xiết. Con dâu cả chưa tổ chức lễ cưới đã chết, thi thể còn chưa chôn cất xong xuôi đã chuẩn bị rước con dâu mới thì thật tội nghiệp cho linh hồn của con bé nơi chín suối. Lâm phu nhân hẹn Châu Phu Nhân qua đám tang của con dâu cả sẽ tổ chức một bữa tiệc để hai gia đình gặp gỡ nhau rồi gác máy. Hai gia đình sắp làm thông gia. Con dâu cả bên đó chẳng may qua đời, theo lễ nghĩa nhà họ Châu cũng nên thắp một lén hương. Chiều hôm ấy, nhật Vũ theo người nhà lên xe dự đám tang của chính mình. Cô hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chiếc xe dừng lại tại nhà tang lễ Thi thể của cô vì đã không còn nguyên vẹn nên được hỏa táng rồi bỏ trong hũ đựng cho cốt. Kế bên là di ảnh của cô, bức ảnh do chính Lâm Khải Trạch chụp cho cô lúc cả hai đi đăng ký kết hôn. Cô mặc áo sơ mi màu trắng, mỉm cười hạnh phúc. Lúc ấy cô đâu ngờ rằng tấm ảnh trong ngày trọng đại ấy lại là hình thờ của mình. Khắp lơi hai màu trắng đen thật tang thương. Lâm Khải Trạch ngồi lặng lẽ dưới góc bàn, hai hốc mắt sưng đỏ, ai nhìn vào cũng xót thương cho hắn. Nhược Vũ căm phẫn nhìn Lâm Khải Trạch đang diễn trò đau khổ qua lớp kính đen, hàm răng dày vò môi cô đến bật máu. Phóng viên đến hỏi Lâm Khải Trạch, Lâm Tổng, ông có biết nguyên nhân tại sao cô Trương tự sát không? Lâm Khải Trạch khóc nấc lên, ôm di ảnh của cô vật vã. Ba mẹ Nhược Vũ mới mất, đả kích quá lớn đối với cô ấy, tôi đã luôn nói rằng cô ấy còn có tôi, Chúng tôi sắp kết hôn rồi, váy cưới cũng đã chọn rồi. Nhược Vũ, sao em lại bỏ anh mà đi như vậy, Nhược Vũ? Lâm Khải Trạch gào khóc dữ dội, khiến anh ấy đều cảm thấy đau lòng. Lâm phu nhân hai mắt đỏ hoe tiến tới ôm hắn vỗ về. Nhược Vũ nhếch môi khinh bỉ, tai nạn của cô vậy mà lại được kết luận rằng là do tự sát. Lâm Khải Trạch, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để biến cái chết của tôi thành nơi để anh trổ tài diễn xuất cô tiến tới thắp cho mình một nén nhang, thề với di ảnh của mình rằng Trương Nhược Vũ, bản thân cô ngu xuẩn nên mới bị nừa thân xác kia xin gửi xuống hoàng tuyền, linh hồn này từ nay sẽ sống thật tốt, phải khiến tên cầm thú kia trả giá gấp vạn lần. Nhà họ Châu chuẩn bị ra về thì Lâm Phu Nhân kéo tay Lâm Nhất Phàm chạy ra, bà đẩy con trai ra phía trước rồi gọi Nhược Vũ. Tiểu Vũ, con đừng về vội, để Nhất Phàm đưa con đi dạo một vòng rồi về sau cũng không muộn. Lâm Nhất Phàm khó chịu ra mặt, hắn nhìn mẹ mình không thỏa hiệp. Lâm phu nhân ghé vào tay con trai đe dọa. Nếu con không đi, mẹ sẽ cho săn bằng hộp đêm đó ngay lập tức. Lâm Nhất Phàm trợn mắt, trước đây mẹ hắn chưa hề nói lời thừa, bà nói làm thì nhất định sẽ làm. Châu phu nhân nghe Lâm phu nhân gợi ý thì vui vẻ bỏ con gái lại, rồi cả nhà ba người mau chóng lên xe chạy mất. Nhược Vũ có cảm giác như bị đem con bỏ chợ, Cô thở dài tiến tới chỗ Lâm Nhất Phàm. Hắn đã không có ấn tượng tốt với cô, ngay cô còn mặt dày bước tới. Nếu như không vì mẹ hắn đe dọa, thì hắn sẽ một quyền mà hạ gục cô. Vì cô đã cho hắn mất mặt ngày hôm đó. Lâm Nhất Phàm bực dọc đi lấy xe, Nhược Vũ cũng chẳng e thẹn mà mở cửa bước vào. Lâm Nhất Phàm đạp ga, chạy băng băng trên đường như đang đua xe tốc độ. Nhược Vũ trừng mắt, hai tay ôm chặt dây an toàn la lên. Anh bị điên rồi sao, không muốn sống nữa à? Lâm Nhất Phàm phớt lờ cô, tiếp tục đạp ga hết số. Hắn chạy nhanh đến nỗi, xe của hắn còn về tới châu gia trước một nhà ba người kia. Xuống xe! Lâm Nhất Phàm lạnh nùng lên tiếng, hắn ta vì không muốn cô thở chung bầu không khí với mình nên mới bất chấp mà lao xe như tên nửa Nhược vũ bị chóng mặt, cô dựa vào ghế, hít lấy hít để không khí, cái tên điên này muốn thử cảm giác mạnh thì thử một mình đi, còn lôi cô theo. Nhược vũ không còn sức trách mắng hắn, cô mệt mỏi mở cửa xe bước xuống. Nhưng mà cửa xe không mở được. Nhược vũ ngước mặt nhìn hắn khó hiểu, hắn không hề nhìn cô lấy một lần lạnh tanh lên tiếng. Mẹ tôi nói cô đã đồng ý chuyện hôn sự, mặt cô bị dày à, hay nỗ tai bị thiểu năng mà nói không hiểu. Nói cho cô biết, tôi đã có người trong lòng rồi, đừng ôm mộng tưởng nữa. Tối nay bảo mẹ cô gọi điện cho mẹ tôi hủy hôn đi. Nhược Vũ khó chịu nhìn thái độ coi thường người khác của hắn. Nói chuyện với con gái mà cọc cắn như vậy sao? Nhược Vũ bây giờ không còn là Nhược Vũ của ngày xưa nữa. Định bắt là tôi à, hết anh trai cậu, giờ đến cậu sao? Nhược Vũ trồm người qua gần hắn, chấp chấp đôi mắt ngây thơ nũng nịu hắn. Nhất phàm à, đời này em nhất định phải lấy được anh. Cô muốn làm hắn tức chết, nhân lúc hắn không để ý, cô nhấn nút mở cửa xe, nhanh chóng leo xuống. Lâm Nhất Phạm định bước xuống xe đuổi theo, thì xe của Châu Phu Nhân về tới. Thấy xe của Lâm Nhất Phạm đậu trước cổng, còn Nhược Vũ sắp bước vào nhà. Châu Phu Nhân nhanh chóng xuống xe, bắt lấy tay con gái hỏi han, sao rồi, hai đứa đã nói gì? Nhược Vũ ngước nhìn Lâm Nhất Phàm ngồi trong xe, cô lở lụ cười gian xảo, cố ý nói lớn để hắn cũng nghe thấy. Anh ấy nói là rất thích con. Mẹ à, con nghĩ giữa chúng con là duyên phận do ông trời sắp đặt rồi. Lâm Nhất Phạm bậm môi trợn má, cái thể loại gì vậy, nói đến như vậy mà vẫn mặt dày sao? Hắn tức tối quay xe đi mất, hắn tức giận đến nỗi môi giống như bị thiếu canxi, giật giật lên vài cái. Nhược Vũ xem lễ chôn cất của mình được trực tiếp qua điện thoại, cho cốt của cô được đặt gần mộ của ba mẹ mình, phóng viên chụp hình liên tục Lâm Khải Trạch mặc vest đen sầu thảm đứng trả lời phỏng vấn. Lâm Tổng, được biết anh và cô Trương đã đăng ký kết hôn, vậy cổ phần Trương Thị cô ấy để lại ai sẽ là người tiếp quản? Lâm Khải Trạch nói trong nước mắt. Cô ấy mới vừa được chôn cất, các người hỏi chuyện này làm gì? Tài sản quan trọng bằng vợ của tôi sao? Nói rồi, hắn nhào tới phần mộ của cô khóc nức lở, phải đến khi người nhà họ Lâm đến an ủi, kéo hắn đi thì hắn mới chịu lên xe. Nhược vũ tắt điện thoại, quăng sang một bên, cô lở một nụ cười đầy chế giễu. Hắn né tránh không trả lời, còn không phải vì sợ dư luận sẽ nghi ngờ hắn sao. Tên khốn nạn Long Khải Trạch, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi sống không bằng chết. Nhược vũ yên yên ổn ổn sống trong châu gia, hôm nay đã là 49 ngày mất của cô và của châu Nhược Vũ. Nhật Vũ ngồi bên ban công, sốt ruột đợi Lâm gia hẹn ngày gặp mặt. Mỗi ngày trôi qua đối với cô quá dài. Tối hôm đó, Châu phu nhân gấp gáp chạy lên phòng cô, bắt cô thay quần áo để tới nhà hàng. Nhật Vũ còn vui hơn Châu phu nhân, cô ngoan ngoãn để nhân viên trang điểm cho mình rồi lên xe theo gia đình tới buổi gặp mặt. Nhà họ Lâm đã có mặt, chỉ thiếu mỗi Lâm Khải Trạch. Nhật Vũ khoác tay Châu phu nhân bước vào. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng tay phồng thanh thuần, tôn lên làn da trắng xứ, khuôn mặt tươi giói với hai má lúm đồng tiền. Con xin chào hai bác, chào anh. Nhược vũ lễ phép cúi đầu chào người lớn rồi làm mặt dịu dàng chào Lâm Nhất Phàm. Mặt hắn đơ như pho tượng. Nhìn qua cũng biết là Lâm Phu Nhân trói hắn mang đến đây. Lâm Phu Nhân mỉm cười hiền từ, nhìn ngắm nhược vũ hết sức ưng ý bà phấn khởi bàn với Châu não Gia và Châu Phu Nhân về chuyện cưới xin. Lâm Nhất Phàm không đủ kiên nhẫn nữa. Hắn nước nhược vỗ một cái, rồi định đứng lên rời khỏi, nhưng chân chưa kịp nhón, đã bị bàn tay ai đó nắm chặt lại. Lâm Phu Nhân mặt lạnh tanh nói nhỏ vào tai hắn. Chẳng phải nó năm lần bảy lượt từ chối con sao, con là đàn ông, phải để nó hối hận. Lâm Nhất Phàm chợt khựng lại, sao chuyện gì mẹ cũng biết, Hắn rất thích một cô gái làm việc ở hộp đêm nhưng lần nào tỏ tình cũng thất bại. Tính luôn hôm qua cũng là 17 lần rồi. Nhược Vũ lén nhìn khuôn mặt rối rắm của Lâm Nhất Phàm, không hiểu sao hôm nay hắn lại ngoan ngoãn ngồi đây nghe người lớn sắp đặt hôn sự cho mình. Chưa kể, hắn còn rất ghét cô nữa. Tiểu Vũ một tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới, cháu có đồng ý không? Cái gì mà một tuần? Nhược Vũ gấp đến mức chỉ cần ký xong tờ giấy đăng ký kết hôn là dọn về ở chung được rồi. Nhưng dù gì, cũng một đời con gái, ba mẹ nhà người ta còn ngồi đây, cô không thể làm loạn được. Nhược Vũ nhẹ mỉm cười nễ phép nói, dạ, con đồng ý. Lâm Nhất Phàm trợn mắt nhìn cô, muốn lấy chồng tới vậy sao? Trên đời này hết đàn ông rồi à, sao cô cứ như hồn ma bám lấy hắn vậy? Bởi gặp mặt kết thúc trong vui vẻ, chỉ có một người khó chịu Lâm Nhất Phàm không đợi mẹ mình nuôi kéo bắt Nhược Vũ về, hắn neo lên xe, kéo thẳng một đường đến hộp đêm. Tiếng nhạc sập sình khiến người ta muốn đinh tai nhức óc. Lâm Nhất Phàm đi thẳng vào trong tìm người. Lâm thiếu gia, anh đợi một chút dây kỳ sẽ xuống ngay. Trên sàn diễn kia, một mỹ nhân nóng bỏng với bộ bikini uốn éo trên cột. Lâm Nhất Phàm nhíu mày, ngồi trên quầy ba uống cạn một ly whisky. dây kỳ kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay của khách trong ba Lâm Nhất Phàm đưa tay vào túi quần, bước những bước dài trên sàn diễn rồi đứng trước mặt Giai Kỳ. Bỗng hắn quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp từ trong túi mở ra. Chiếc nhẫn kim cương nấp lánh nằm gọn trong hộp, Lâm Nhất Phàm dốc hết ruột gan thổ lộ. Giai Kỳ, anh thật lòng yêu em, tại đây anh đã tỏ tình em rất nhiều lần nhưng không thành. Một tuần sau anh phải kết hôn, nếu hôm nay em chấp nhận đeo chiếc nhẫn này, anh sẽ bất chấp tất cả mà hủy hôn sự đó. Khách khứa trong quán bar hết sức phấn khích, họ đồng thanh hô, đồng ý đi, đồng ý đi. Giai kỳ thân thể nóng bỏng, rủ mi nhìn Lâm Nhất Phàm, có lẽ đây lại là chiêu trò của anh ấy. Cô là VIP ở đây, đại gia theo cô nhiều không đếm xuể, nhưng dai dẳng nhất chỉ có Lâm Nhất Phàm. Được thôi, anh ta giàu, nhưng cô cũng có giá trị của mình, thử xem anh ta kiên nhẫn được tới đâu. Giai kỳ không nói một lời nào, dứt khoát quay gót bước đi. Mặc kệ Lâm Nhất Phàm cay đắng ngồi đó. Hôm nay không như mọi lần hắn đợi để đưa cô về nữa. Hắn bước khỏi hộp đêm, tâm trạng rỗng tuếch, lái xe một mạch về nhà gõ cửa phòng Lâm Phu Nhân. Không cần đợi một tuần nữa, ba ngày sau tổ chức lễ cưới đi. Lâm Phu Nhân nhăn mày, nhìn quý tử nhà mình hậm hực lên phòng, không biết là nó bị gì nữa, nhưng mà đồng ý kết hôn là tốt rồi. Nhật Vũ ngồi trong phòng chờ của khách sạn, bộ váy cưới trễ vai đính kim sa lộng lẫy được cô khoác lên người. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn hết sức cuốn hút, phần tóc búi cao, một vương miện nhỏ được cài lên đầu, trông cô như một làng công chúa trong chuyện cổ tích. Châu lão ra vào dắt tay cô ra lễ đường, Lâm Nhất Phàm đứng trên sân khấu, không hề nhìn cô lấy một cái. Đây là giây phút cô mong đợi nhất sau 5 năm yêu say đắm Lâm Khải Trạch. Váy cưới được cô đặt thiết kế tỉ mỉ, cuối cùng hôm nay lại mặc một chiếc váy cưới do bản thân qua loa chọn. Mà chú rể cũng chẳng phải là người cô yêu. Người mà cô hằng đêm mong ước sánh vai lại đang ngồi đó vỗ tay cho cô và một người đàn ông khác. Cuộc đời còn gì chớ trêu hơn nữa. Hai mắt nhược vũ hơi ửng hồng, cô cố gắng nuốt ngược những giọt lệ vào trong. Châu lão ra rưng rưng nước mắt, giao tay cô cho Lâm Nhất Phàm. Hắn nắm tay cô, giống như cô bị ghẻ lấm lâu ngày, mặt hoàn toàn chán ghét. Đến phần trao nhẫn cưới, hắn còn không muốn đeo cho cô, hắn như trẻ con phân chia rạch ròi của ai nấy đeo. Nhược vũ trợn mắt cầm chiếc nhẫn trong tay rồi kéo tay hắn. Nhanh gọn đeo vào, sau đó đưa nhẫn của mình cho hắn. Phía dưới rất đông quan khách. Ở chân này đưa đẩy đẩy đưa, không khéo lại làm trò cười cho họ. Lâm Nhất Phàm miễn cưỡng đeo nhẫn vào tay cô một cách thô bạo. Nhược vũ cố nhịn, nếu không phải đang ở trên sân khấu Cô sẽ chặt đứt tay hắn ra cho hà dạ Lễ cưới hoành tráng Nhưng diễn ra hết sức nhanh chóng Châu phu nhân bịn dịn dặn dò con gái một hồi Rồi cũng lên xe về Còn Nhược Vũ chính thức là thành viên của Lâm gia Về tới biệt thự Lâm gia Lâm phu nhân phấn khởi đưa cô lên phòng tân hôn Lâm Nhất Phạm vẫn còn ở dưới phòng khách Đêm động phòng sẽ rất mệt mỏi nhưng mà con cố một chút nha. Lâm phu nhân cười gian, xoa xoa tay Nhược Vũ rồi đi ra ngoài. Nhược Vũ thân thể dã rời nằm xuống giường lớn, cuối cùng cũng đã vào Lâm gia nhưng bằng cách không thể ngờ tới, từ con dâu cả bây giờ lại trở thành con dâu út. Cô không đợi Lâm Nhất Phàm làm gì, lấy trong vali một bộ váy ngủ rồi đi tới phòng tắm. Nhược Vũ mơ mơ màng màng nhìn khung cảnh ban đêm qua lớp kính nhỏ, thân thể cô chìm trong bồn tắm cực kỳ dễ chịu. Lúc cô bước ra thì Lâm Nhất Phàm đã vào phòng, hắn ngồi trên giường mặt lạnh như tảng băng nhìn cô. Nhược Vũ liếc hắn một cái, ngồi thong thả xuống bàn trang điểm sấy tóc. Bị bơ một lượt, Lâm Nhất Phàm thở hắt một hơi rồi nói: "Tôi muốn nói rõ ràng với cô một lần, mong cô rửa tai nghe kỹ, sau này chuyện giữa tôi và cô đều không liên quan đến nhau, việc ai nấy làm không xâm phạm đời tư của nhau." Tôi đã có người trong lòng, chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý kết hôn với tôi thì chúng ta ly hôn. Giường này là của tôi, còn chỗ kia là của cô. Lâm Nhất Phàm nói một trang dài rồi chỉ vào chiếc sofa đặt ở góc phòng. Nhược Vũ quay ngoắt lại nhìn hắn, xem cô là đồ ngu sao? Việc gì cô phải chịu thiệt thòi như vậy? Nếu đã coi thường cô thì cô sẽ để hắn tức chết. Nhược Vũ tắt máy sấy tóc, bước tới chỗ Lâm Nhất Phàm đang ngồi, sừng sững khoanh tay lên giọng Việc gì tôi phải thỏa hiệp với anh Mới đêm tân hôn mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à Nói cho anh biết Tôi sẽ sống với anh đến đầu bạc răng long Một khắc cũng không rời Còn giường này là của chị đây Nhược vũ kéo tay Lâm Nhất Phàm Rồi xô hắn qua một bên Cô nhanh chóng phi lên giường đắp chăn nhắm mắt Nằm xuôi tay như xác chết vô tư ngủ Lâm Nhất Phàm tức đến mức không nói được lời nào Hắn thở hổn hển chạy nhanh vào nhà vệ sinh phun ra một ngụm máu. Tại sao trên đời lại có loại con gái như vậy tồn tại chứ? Lâm Nhất Phàm cố lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đều bước ra ngoài. Nhược Vũ đã chìm vào giấc ngủ mộng, hắn hóa đá tại chỗ. Cuối cùng đành ngậm ngùi, sách gối, nằm xuống sofa. Sofa quá cứng, lại nhỏ, mà người hắn thì to. Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, còn Nhược Vũ lại điềm nhiên nằm trên giường lớn, mơ một giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhược Vũ đã không thấy Lâm Nhất Phàm đâu nữa. Cũng tốt, có hắn ta ở đây, cảm giác rất ngột ngạt, danh nghĩa vợ chồng dẫu chỉ trên giấy tờ nhưng cũng vẫn không quen. Nhược Vũ thay một bộ váy suông màu hồng ngang gối rồi đi xuống phòng khách. Lâm phu nhân nhìn thấy cô thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Bà kéo cô ngồi cạnh mình ăn sáng vô tư hỏi, sao rồi, tối qua hai đứa đã làm gì? Cô không biết phải trả lời thế nào, Chẳng lẽ nói là không hề xảy ra chuyện gì, nhưng mà loại chuyện này có thể nói ở đây sao? Lâm Khải Trạch vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhược Vũ. Môi hắn đặt một nụ cười rồi khách sáo nói Chào em dâu, tối qua em ngủ có ngon không? Nếu như đây là khoảng không vô định nào đó, bảo đảm cô sẽ lao tới đâm mấy nhát vào người hắn ta mới hả dạ. Nhưng mà đây là đời thực, không khéo cô lại vào tù ngồi trước hơn cả hắn. Nhược Vũ giả tạo một chút, cô nhẹ mỉm cười chào lại. Cảm ơn anh hai, em ngủ rất ngon. Sau đó cô quay sang mẹ chồng, vợ e thẹn trả lời câu vừa lấy. Mẹ à, tối qua tụi con không xảy ra chuyện gì hết, con vẫn còn ngại lắm. Cô vừa giảm âm lượng trong câu nói nhưng vẫn để Lâm Khải Trạch có thể nghe thấy. Chẳng phải hắn thích nhất là loại con gái nai tơ lầy sao, vậy thì tôi sẽ khiến anh chết chìm trong sự cám dỗ này. Lâm Khải Trạch không có phản ứng gì quá đỗi, mà nếu có cũng chỉ có hắn biết. Lâm phu nhân lườm yêu cô một cái rồi nói, con bé này thật giống mẹ nha, đêm động phòng của mẹ cũng vậy đó. Nói rồi bà cười khanh khách, cực kỳ khoái trí. Một lát sau, Lâm não ra cũng từ trên tầng đi xuống. Cả nhà nghiêm túc dùng bữa sáng. Ăn sáng vừa xong, Lâm Phu Nhân đã kéo cô đi mua sắm. Bà là tay chơi hàng hiệu có tiếng, sản phẩm giới hạn nào vừa ra mắt bà cũng kịp tậu về. Mẹ chồng nàng dâu đi khắp trung tâm thương mại, vệ sĩ phía sau sách đổ đến khổ. Có thể thấy Lâm Phu Nhân cực kỳ yêu thích cô con dâu này, dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng chỗ nào của cô bà cũng đều ưng ý. Đi khắp các cửa hàng lớn nhỏ, chỗ nào bà cũng khoe đây là cô con dâu mới cưới của mình. Mua sắm cả ngày trời, xe hơi đã không còn chỗ để chứa nữa, Lâm Phu Nhân mới chịu dừng lại. Nhược Vũ xin bà cho mình ghé qua nhà mẹ đẻ một chuyến để lấy ít đồ, bảo mẹ chồng cứ về trước. Nhược Vũ đứng trước trung tâm thương mại, vẫy một chiếc taxi. Cô bảo tài xế chở mình đi mua ít nhang và hoa rồi tới khu mộ của Trương gia để thăm ba mẹ mình. Ba ngôi mộ nằm cạnh nhau, hai già, một trẻ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng nhìn thấy được sự tăng thương vô độ này. Cô quỳ trước mộ ba mẹ, đặt mỗi bên một bó hoa, thắp cho mỗi người ba nén hương thành kính. Hốc mắt nhược vũ cay đỏ, cô nguyện trước phần mộ của ba mẹ mình, cầu hai người phù hộ cho cô được trả thù thật nhanh để kẻ thù ác sớm phải trả giá. Nhược vũ đứng lên nhìn phần mộ của chính mình nằm bên phải, bức ảnh trên bia mộ khiến cô dùng mình. Lâm Khải Trạch, anh cũng đã chụp hình thờ cho tôi rồi, vậy tôi cũng phải trả lễ lại cho anh mới được. Cô ra khỏi phần mộ trương gia cũng đã là đầu giờ chiều. Nắng tháng tư cực kỳ gay gắt, lâu lâu lại xuất hiện mưa rào. Nhược Vũ đứng bên đường đợi taxi đặt sẵn. Đúng lúc đó, một chiếc Rolls Royce Ghost Series 2 màu đen chạy ngang qua. Do chiếc xe đang hạ kính chắn, nên cô có thể nhìn thấy rõ người ngồi bên trong. Người đang lái xe chính là Lâm Nhất Phàm. Kế bên còn có một cô gái trắng trẻo xinh đẹp mà lúc này hắn ta cũng nhìn thấy cô đứng bên vệ đường. Nhược Vũ liếc hắn một cái không quan tâm rồi mở cửa chiếc xe taxi mới tới. Lâm Nhất Phàm nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh, mộ phần của Trương gia đặt ở nơi này không phải sao, cô gái nỗ mãng đó tới đây làm gì? Nhất Phàm, anh sao vậy? Giai Kỳ khẽ nay người hắn một cái. Phía trước sắp đến ngã ba rồi mà hắn vẫn còn miên man suy nghĩ. À à không có gì, bây giờ em muốn đi đâu? chở em về nhà đi, cảm ơn anh. Sáng nay Lâm Nhất Phạm nhận được tin nhắn của Giai Kỳ, cô bảo mình không khỏe nên nhờ hắn chở tới bệnh viện. Hắn tức tốc lái xe đến chở cô đi rồi đợi để chở cô về. Hôm nay là chủ nhật, hắn không bận, mà nếu có bận chỉ cần Giai Kỳ lên tiếng, hắn sẽ bỏ tất cả mà tới. Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự nhỏ, Giai Kỳ xuống xe, cô định mời Lâm Nhất Phạm vào trong thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên. Con biết rồi, mẹ đừng cầm giảm nữa. Giai kỳ biết mẹ của hắn lại hối thúc hắn trở về, nên thôi không mời nữa, chờ dịp sau vậy. Em nghỉ ngơi uống thuốc đều đặn, có gì cần thì cứ gọi cho anh, anh về trước nhé. Giai kỳ khẽ gật đầu, rồi nhìn chiếc rôn roi si xa dần. Cô khẽ bấm những móng tay nhọn vào lòng bàn tay mình, tự trách bản thân tối hôm đó đã làm tụt mất một mỏ vàng, cứ tưởng Lâm Nhất Phàm bịa chuyện kết hôn để lừa mình, Ai ngờ hắn nói là thật. Cô xem qua lễ cưới của hắn được quay trực tiếp trên mạng xã hội mới biết gia thế của hắn khủng tới vậy. Luận về tài sản ở vùng phía nam này thì không ai qua lỗi hắn. Giai kỳ tiếc hùi hụi nhưng nghĩ còn thở là còn gỡ. Kết hôn rồi thì có sao chứ. Sức hút của cô lóng bỏng như vậy có gã đàn ông nào vượt qua được. Nhược vũ về đến nâm ra thấy những túi quần áo mới mua đặt trên giường Lúc này một suy nghĩ xẹt qua đầu cô. Nhược vũ lục tung mấy túi quần áo, chọn xem bộ nào gợi cảm, sexy nhất. Cuối cùng, cô chọn được một bộ đầm ôm body màu đỏ ngắn tới đùi. Sau lưng dây mỏng được đan chéo hình rích rắc cực kỳ gợi cảm. Nhược vũ sửa sang đầu tóc rồi chạy xuống lầu đứng trước mặt mẹ chồng khoe dáng. Mẹ, mẹ thấy bộ váy này có phải là quá hở hang rồi không? Lâm phu nhân đang xem tivi dưới phòng khách. Thấy Nhược Vũ hỏi thì nhìn một lượt đánh giá, da thịt cô trắng nõn, thân hình cân đối vòng nào ra vòng đó, thật thích mắt. Ai nói là hở hang, thời đại bây giờ các cô gái đều ăn mặc vậy thế. Vài hôm nữa đi mua sắm, mẹ sẽ mua cho con thêm mấy bộ giống như vậy để câu dẫn nhất phàm. Vừa nói, bà vừa cười bí hiểm với cô. Lâm Phu Nhân là tuyếp người hiện đại, nên mấy quan niệm phụ nữ phải ăn mặc kín cổng cao tường kia, bà tiếp thu không vô. Nhìn xem, có con gái thật tốt, có chuyện gì cũng chạy tới khoe với mình, mấy đứa con trai cứng nhắc của bà làm sao sánh bằng. Lúc này Lâm Nhất Phàm đã trở về, lời của mẹ mình hắn đều nghe không sót một chữ. Hắn nhăn mặt nhìn Nhược Vũ ăn mặc thiếu vải còn đứng khoe khoang trước mặt mẹ mình thì không khỏi cáu gắt. Loại con gái gì không biết, đúng là hết nói lỗi. Hắn đi thẳng một mạch lên phòng không nói với ai lời nào. Lâm phu nhân dục Nhược Vũ, nhanh lên để cho nó xem. Nhược Vũ trợn mắt nhìn bà cố gắng để cô và Lâm Nhất Phàm có phản ứng sinh lý với nhau. Cô không thể đứng ở đây nữa nên ngoan ngoãn lên phòng. Lúc đi lên cầu thang, cô bắt gặp một ánh mắt vẫn dõi theo mình nãy đến giờ. Nhược Vũ mỉm cười vừa ý, biết kế hoạch dẫn dụ con mồi đã thành công, liền khẽ huyết sáo đi thẳng lên phòng. Lâm Khải Trạch đứng trong phòng bếp quan sát, mặt cũng đã nóng lên. Cốc nước lọc uống hết lẫy giờ cũng không để ý, Nhược Vũ vào phòng đã thấy Lâm Nhất Phàm mặt xị một đống ngồi trên sofa. Thấy cô xuất hiện, hắn liền châm biếm. Tưởng tiểu thư của châu gia thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ biết lịnh bợ. Cô tưởng làm thế này thì quyến rũ được tôi sao? Mơ đi! Hắn vắt chéo chân dựa vào ghế sảng khoái, buông lời chế nhạo để đả kích Nhược Vũ, nhưng cô không hề quan tâm tới lời hắn nói. Trực tiếp vào phòng tắm để thư giãn với nước ấm. Lâm Nhất Phàm bị bơ một trận, mắt hắn đen hơn cả đáy nồi. Hắn thở hắt một hơi, đợi cô bước ra rồi nói tiếp, nhưng mà hắn muốn ngủ gục cô mới trổ ra. Nhược vũ vừa gội đầu, tóc mái ướt sũng, dính loạn trên trán. Cô mặc một bộ pyjama màu xanh da trời ngang đùi, áo cộc tay mát mẻ, mùi sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng thật thơm mát. Nhược vũ nhẹ nhàng sấy tóc, Lâm Nhất Phàm lại chuẩn bị động khẩu thì bị cô chặn họng trước. Nè, chồng à, anh không thấy là mình nói nhiều quá rồi sao? Chồng à, ai là chồng của cô? Lâm Nhất Phàm muốn sôi máu trước lời phát biểu linh tinh của Nhược Vũ, hắn nên giọng nói. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô đừng mơ mộng lấy được sự chú ý từ tôi. Nhược Vũ xoay người, trẻ môi, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi ngắn ngầm nói. Anh nghĩ tôi có cần tới sự chú ý của anh không? Cô ta nói gì vậy? Nếu không phải muốn lấy lợi ích từ anh thì lồng lặc đeo bám anh đòi làm đám cưới làm gì. Tưởng nói như vậy sẽ bôi trắng được mình sao? Tưởng sẽ gây ấn tượng tốt với mình sao? Nhưng mà hắn không nói nữa, trong lòng buồn bực chẳng yên. Khi không lại rước thứ mặt dày này về nhà làm gì? Ngồi cả buổi, Nhật Vũ không hề hỏi hắn đã đi với ai. Sấy tóc xong, cô thản nhiên leo lên giường bấm máy tính cực kỳ nhàn hạ. Lâm Nhất Phàm khó chịu nhìn giường của mình bị người khác chiếm hắn nên kế hoạch để tống cô ra khỏi nhà để khỏi trướng mắt mỗi lần chạm mặt nữa. Hắn còn đang mải mê về kế hoạch của mình, người ngồi trên giường lên tiếng. Đừng tính toán chi mất công, em nói sẽ sống với anh trọn đời mà. Chồng à, anh thật mau quên.